Vietinbank giới thiệu tính năng mua bán và chuyển tiền ngoại tệ online trên dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast. hướng dẫn thao tác lập và phê duyệt lệnh cho giao dịch bán ngoại tệ trên dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast. Hướng dẫn cho người lập lệnh Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast theo tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký. Bước 2. Sau khi đăng nhập thành công, quý khách chọn Dịch vụ chuyển tiền Chọn bán ngoại tệ Tại trường tài khoản bán, quý khách lựa chọn tài khoản bán ngoại tệ Dựa trên tài khoản được lựa chọn, hệ thống sẽ hiển thị số dư hiện tại có thể bán. Quý khách nhập số lượng ngoại tệ cần bán tại trường, số ngoại tệ bán. Tại trường tài khoản nhận, quý khách lựa chọn tài khoản ghi có, hệ thống sẽ tự động cập nhật số tiền quy đổi theo tỷ giá tham khảo. Quý khách nhập thông tin tại trường, nội dung giao dịch trước khi nhấn tiếp tục để xác nhận thông tin bán ngoại tệ. Bước 3. Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi chuyển phê duyệt. Khi muốn thay đổi thông tin giao dịch, quý khách chọn quay lại để sửa thông tin. Quý khách nhấn chuyển kiểm soát để hoàn tất việc chuyển giao dịch cho người phê duyệt. Hướng dẫn cho người phê duyệt. Bước 1. Tại màn hình người phê duyệt lệnh, quý khách chọn thông báo, nhấn vào bán ngoại tệ. Bước 2. Quý khách nhập thông tin tìm kiếm và chọn mã giao dịch cần phê duyệt nhấn chọn vào mã giao dịch. Bước 3. Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi phê duyệt. Chọn từ chối nếu giao dịch có thông tin sai. Chọn phê duyệt để tiếp tục giao dịch. Bước 4. Tại màn hình nhập thông tin bảo mật, quý khách lựa chọn phương thức và mã bảo mật được hệ thống cung cấp rồi nhấn chấp nhận để hoàn tất giao dịch. Đối với dịch vụ mua ngoại tệ, chuyển tiền ngoại tệ, quý khách vui lòng liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank gần nhất để được hỗ trợ cụ thể.